mm thì nó chỉ tao có là gạo mô tu tu xia e chỉ chua khó rong là lao lũ nên to có nụ nhung tua sẽ bùa tao vào y lũ rồi tiền nó chỉ tao có là thiên tu tu chia e ta kể chia sẻ, là lao lũ nên to có cho chi tôi sẽ của tao vào ua ý pi sao nên chỉ tao lo chỉ ua cha mà to sẽ cua tao cũng cương ra sao nên chỉ tao bự có ý xa mà to bự nuôi chỉ chúa gió ba tiền nó chỉ tao có là chế, là lao lũ nên tỏ cho xin đề sẽ bùa tao phao trong gia sĩ rê mùa mùa mong chi có đùa dính tê sao nên chỉ tao lo chi ua cha mà to sẽ tua tao cũng cơn ra sao nên chỉ tao cứ có ý xa mà to bư nu chỉ chúa cho ta tiền nó chỉ tao có là thế là lao lũ nên tỏ cho xin đề sẽ bùa tao phao ở trong gia sĩ rơi con rùa diễn tên